Vương Sĩ Tuấn đặt câu hỏi là video dài mấy chục phút mà bị dính nhạc bản quyền 10 đến 15 giây thì có kháng được không? Vấn đề không nằm ở chỗ thời lượng sử dụng mà vấn đề nằm ở chỗ là cái cách thức mình sử dụng có hợp lý hay không. Nếu bạn sử dụng hợp lý thì dù 10, 15 giây hay là 150 giây cũng không sao hết. Còn nếu sử dụng không hợp lý thì chỉ một giây thôi cũng gọi là vi phạm bản quyền. Tuy vậy, à, gần đây YouTube đưa ra một cái quy định mới là nếu mà mình sử dụng nhạc của người khác dưới 10 giây ấy thì bên kia không có quyền bắt để kiếm doanh thu ở trên video của mình cho nên là người ta cũng có ít động lực để bắt mình hơn nếu mà muốn bắt mình là người ta chỉ có thể bắt bằng đánh gậy bản quyền chứ không thể uh, claim để lấy tiền được chúc bạn may mắn